trao chiếc lô tam bảo thả múa thả dao chiếc lô chắp là giờ chi tao còn bơi lô cha mong chồng chi sao cũ tuột gì giờ chỉ tao cùng y lô trong pli chỉ xia ít gì họ tu cũ pronto. yo y nu tư có nó do sẽ tuôn trao cô yo chủ yo tu niệm mơ có có thiệp bỏ cô lo li Eu peita aqui